mưa thêm cái nữa nào thêm cái nữa nào thêm cái nữa thêm sao nổi thêm tách kìa <laughs> tách đã không đã đã đã này nữa không không giờ nha tụi em nhớ có một bộ phim mà một một nhân vật chính rất nữ rất nổi tiếng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 đây là một bài tập à, cho nhóm cơ lưng lưng xô kết hợp à, ở BBT nó có một thế mạnh là cái à, hệ thống máy leverage nó rất là đa dạng phong phú BBT quận 12 nó vậy thôi chứ bên quận 9 đó, nó gấp đôi số lượng máy này nữa nó gồm hai hệ máy leverage khác nhau mà các bạn từ từ đón chờ một hai ba năm sáu bảy tám chín mười mười một mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy không mười bảy không mười bảy nói không mười bảy không mười bảy không dưỡng sức còn hai set nữa mười bảy cái gì chị khá nặng sáu chục kg mỗi bên nặng một hai ba một hai ba con order cho cái cuối đã 11 11 cái 11 red một set mỗi set 70 ký đổi máy Thế hồi nãy em thấy cái cơ cổ của anh như cái ống nước vậy đó Bự Ở máy Ở máy Bây giờ chúng ta chuẩn bị tập cơ ờ, cầu dai quyền cơ, cơ gì? Cơ cầu dai quyền thoại ê nó chơi lố tay mày tao nói 50 kg bên mày chơi 60 sau rồi giật ê mày giờ sao em nó lỡ để ra vậy rồi chút mình tiễn nó luôn không em theo em ý sao khán giả sao ví dụ như nó để, lỡ để rồi cục 10 đó rồi mình tiễn luôn không tiễn luôn giật. Hôn. một ờ. hai ba bốn năm sáu bảy chưa thôi ra đi mẹ mẹ rộn quá à. nói chung là phải nhiệt nha mấy em năm chục năm mươi năm ký mỗi bên một sao nổi thêm tách kìa <laughs> tách đã không đã đã đã này đó không không giờ nha tụi em nhớ có một bộ phim mà một một nhân vật chính rất nữ rất nổi tiếng nó không phải chơi khăn này mà chơi khăn lụa làm gì nè làm gì làm gì vậy ai comment đúng quay về đã thật chứ mát ghê luôn á khăn này khăn này nhiều công dụng lắm đồ THOL khỏi bàn cãi mấy thằng Mỹ nó khoái lắm anh vừa bảo anh cho một cái hai cái nó khoái lắm bên đó nó nó, nó đi tập nó xài khăn gì khăn bông à nó tập như mậu gì đó có khăn đâu Ồ. có đứa có đứa không có khăn thì sao tập ướt át rồi tùm lum nó khó ra hôi lắm bệnh lạnh 60 kg mỗi bên 120 nha Một rưỡi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 giá chỉ từ 400.000 một tháng.